37 này và 38 và 82 64 này thì em mới nổ ra ba nháy lô rất là tương bừng và rực rỡ đặc biệt thì ra 62 rồi bây giờ thì mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn này cũng như hàng ngày thì mình cũng đã nói với các bạn đó là à, mình làm video cho các bạn tham khảo cũng hoàn toàn là công khai và minh bạch nên là ảm đạm hay rực rỡ thì mình cũng sẽ mở lại cho các bạn xem nhé thì ngày hôm nay thì hơi buồn một chút khi mà ở trong video thì mình đã chưa đưa các bạn được phải bỏ sau mấy ngày chúng ta ăn thông thì à, thì ngày hôm nay thì mình đã đã chưa được đưa các bạn được về bờ với lô và đề thế các bạn hãy cho mình gửi lời xin lỗi nhé ừ, ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai thì chúng ta sẽ lấy lại được tất cả những cái gì chúng ta đã gửi ở nhà chủ lô hôm nay thì những bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bờ thì các bạn có thể là liên hệ với Zalo của mình để có thể là à, mình sẽ đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất các bạn nhé. Zalo 0963236194. Mình xin nhắc lại là Zalo 0963236194. Đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái công việc chính của ngày hôm nay đến là soi xét cầu kèo cho ngày mai cho các bạn nhé. Đấy, ngày mai ngày 22 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm một và chạm không. Đọc thủ đề không 0110 và cái à, dàn đẹp rút gọn thì ngày mai sẽ có 11 121 131 151 171 00 020 050 070 090. Đó, bạch thủ VIP là 9779 nhá. Đó. Thì uh, trên đây thì mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kèo khá là đẹp với những cái nhịp đẹp và cái khả năng ăn cao nhất rồi. Các bạn mà trùng màu với mình này, thích thích những con số này thì các bạn chơi. Còn nếu mà các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo 0963236194 các bạn nhé mình xin nhắc lại là 0963 236 194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thật tứ nương của mình còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây nhé chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ này à, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai bye bye